Các con thân mến, qua phần trò chơi khởi động thì các con đã hiểu các tình huống chúng ta cần phải nói lời cảm ơn và lời xin lỗi rồi. Bây giờ bài tập số 1 sẽ yêu cầu các con khi nào chúng ta cần nói lời cảm ơn và xin lỗi các con chỉ cần nhớ lại những gì chúng mình đã chơi chúng mình ghi ra liệt kê ra như vậy là các con đã hoàn thành bài tập số 1 đấy Xin mời các con hoàn thành bài này và cô sẽ dành cho các con 2 phút nhé. Xin mời 2 phút bắt đầu nào. Các con yêu quý, các con có hoàn thành được bài tập số 1 đầy đủ cả hai nội dung khi nào nói lời cảm ơn và khi nào nói lời xin lỗi không? Nào, chúng ta cùng trả lời câu hỏi nhé. Chúng ta cần nói lời xin lỗi khi mắc lỗi hoặc làm phiền người khác điều này chúng ta đã tìm hiểu trong phần trò chơi rồi đúng không cô sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể để các con hiểu rõ hơn nhé khi em đi chơi không xin phép bố mẹ à như vậy là sai trái rồi hoặc khi em vô ý làm vẩy mực vào sách vở của bạn tất cả những tình huống cố ý như tình huống trên hay là vô ý như tình huống dưới đều cần phải nói lời xin lỗi đấy các con ạ. Nhưng sau khi nói lời xin lỗi thì các con cần phải sửa sai nữa cơ. Ví dụ khi mà mình muốn đi chơi thì các con hãy lưu ý chúng ta hãy xin phép bố mẹ của chúng mình và những người lớn ở trong nhà. Nếu được phép thì các con hãy đi chơi nhé. Và kể cả những tình huống mà không cố tình mình làm thì các con chỉ là vô tình thôi các con cũng cần nói lời xin lỗi và sau đó như tình huống này chúng ta hãy cẩn thận hơn nhé